Ok bạn ơi, thì trước khi vào video thì mình xin giới thiệu với anh em một cái tựa game mà hiện tại là mình chơi rất là nhiều luôn nha Và tựa game có thể nói là tựa game mà phong cày cực kỳ nhiều luôn bạn ơi Tựa game này có tên là Genshin Impact Là một tựa game phiêu lưu ở trong thế giới mở mang phong cách anime Và có thể nói là hot nhất ở thời điểm hiện tại luôn Genshin Impact sẽ đặt các bạn vào một nhân vật đang bị kẹt ở trong một cái thế giới Nơi mà chứa đầy những ma thuật và có bảy nguyên tố Và những sinh vật vô cùng kỳ bí Trong lúc bạn đang tìm kiếm những người anh em thất lạc của bạn thì bạn sẽ gặp được những người bạn đồng hành mới với những sức mạnh nguyên tố, bảy vị thần và có một thần linh bé nhỏ sẽ luôn đi theo bạn đó chính là Paimon, người sẽ giúp cho bạn trao dồi thêm kỹ năng và đáp ứng được số phận của mình. Và mới đây nhất, phiên bản mà được những bạn fan của Genshin Impact mong chờ nhất đã được công bố thời gian cập nhật với vô số những điểm nổi bật và không ít phần nội dung mạo hiểm đang chờ các bạn khám phá. Vậy thì bây giờ mấy bạn hãy cùng với Phong chúng ta sẽ cùng nhau xem qua có gì mới trong cái phiên bản 1.6 này nha. Đầu tiên thì phải nhắc đến một cái nhân vật năm sao hoàn toàn mới mới được ra đời Lá đỏ đuổi suối là một nhân vật hệ phong và có đến tận 5 sao nha mấy bạn Kazuha là một nhân vật có thể sử dụng kỹ năng nguyên tố để kéo kẻ địch và vật thể Đồng thời bản thân cũng có thể bay lên không trung và dùng kỹ năng để thực hiện những pha tấn công Và khi đáp đặc biệt thì có thể xua tan được mây mù gây ra sát thương nguyên tố và tạo ra hang gió nhỏ để kéo các vật thể và kẻ địch vào có hai cách để các bạn có thể thi triển được kỹ năng Chihayaburu đó chính là nhấp và nhấn giữ. Khi nhấp thì các bạn có thể nhanh chóng bay lên không trung và trong khi đó các bạn nhấn giữ có thể mở rộng được phạm vi và có thể tăng được sát thương. Kỹ năng nộ của Kayuha đó chính là nhất đao chạm. Kayuha sẽ để lại một khu vực mang tên là một khắc gió thu gây ra sát thương nguyên tố phong và ngắt quãng cho kẻ địch ở trong đó Đọc tới đây thì chắc là mấy bạn cũng cảm thấy là Kazuha giống như một cái nhân vật nào đó rồi đúng không? Và thứ hai chính là sự trở lại của bé nhân vật Loli Kute siêu cấp có tên là Kali. Nếu ai đó hỏi nhân vật nào trong Genshin Impact nhất định phải có thì Kali chắc chắn là chiếm được một suất cao nhất trong bảng xếp hạng vì độ cute vô đối và số ốp bá đạo của cô nhóc rồi. Banner Kali dấu chân của lửa sẽ tăng khả năng của nhân vật Kali này từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, tức là 20 ngày. Các bạn chỉ có 0,6 cơ hội để có thể nhận được Kali từ banner. Nhưng với bảo hiểm 90 lần cầu nguyện thì chắc chắn bạn sẽ nhận được một nhân vật 5 sao 50% là nhân vật 5 sao đó sẽ là Kali Nếu không thì các bạn sẽ phải bỏ ra 90 lần cầu nguyện nữa Và lần này đảm bảo là sẽ nhận được Kali nha và điều thứ ba cũng là một điều rất là đặc biệt đó chính là sự xuất hiện của skin trang phục mới của Jin, giấc mộng gió biển, skin Genshin Impact cũng có hệ thống skin sao? Tất nhiên là có rồi đấy. Genshin Impact hứa hẹn sẽ khiến cho cộng đồng game thủ dậy sóng nhờ hai bộ skin đẹp mắt dành cho hai nhân vật đó chính là Barbara mùa hè rực rỡ và Jin giấc mộng gió biển. Với chủ đề bãi biển đầy quyến rũ và những bộ skin này chắc chắn sẽ được tung ra trong mùa hè sắp tới. Cùng với những điều đặc biệt nổi bật đã nêu trên thì bản cập nhật mới lần này còn mang đến cho các bạn vô số những tính năng thú vị mới như cốt truyện mới và vô số những hoạt động bên lề như xoáy nước, cuộc đua, lướt sóng, chiến thuyền, pháo chủ lực, âm thanh vang vọng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa nào mấy bạn ơi, hãy cùng với Phong và tất cả thành viên của Hero Team tải ngay Genshin Impact phiên bản 1.6 mới nhất ở bên dưới phần mô tả và bình luận nha. Mình sẽ để bên dưới phần mô tả và bình luận nha bạn. Nghe thôi là thấy hấp dẫn rồi. Nào có nhân vật mới nè, nào nào là có trang phục mới skin mới trời ơi kỳ này là phong sẽ phải gọi là cày tiếp rồi các bạn ơi à mệt rồi đó <laughs> ok và cảm ơn các bạn nha nhớ tải game nha các bạn rồi, ok mấy bạn ơi Thì hiện tại bây giờ Hero Team bọn mình đang vào trong một cái mini game có tên là Ai là người build nhanh nhất mọi người ạ à. Đấy, thì như bạn nào chơi Minecraft thì chắc các bạn cũng biết cái trò này rồi chúng ta ngày ba bốn đây cái trò này sẽ là như thế này đó bạn chúng ta sẽ quan sát cái này nó build như thế nào và chúng ta sẽ build lại y hệt như vậy nha đấy và ai build nhanh nhất và build đúng nhất thì người đó sẽ là người sống sót cuối cùng nha bạn đó mình sẽ build nè đó hồi nãy mình nhìn khó không nha mình nhìn như thế này mình nói không biết về, đúng nói không về build thì mình là đỉnh nhất team rồi nói về build mình đỉnh nhất rồi vậy luôn hả ca Ôi, đúng rồi nghe vẻ ghê quá nha đây mình hình như mình nghĩ là mình đã đúng được gọi là 80% phần trăm rồi đó bạn thử coi đấy không biết có đúng hay không ta đấy ủa đúng không ta dạ rồi à, đúng không ta ủa đúng sao ta? mình sao mình nhìn <laughs> đúng không ta? à đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi mình xây đúng rồi các bạn ơi mình xây đúng rồi hình như mình xây đúng rồi ok còn à, 7 giây nữa mọi người ơi còn 7 giây nữa ơi xong rồi tôi xong rồi anh em xong chưa ủa sao còn 7 giây nữa chưa đâu rồi đâu rồi tôi xong rồi á rồi để coi coi ôi Ủa trời được mình vẫn sai mình vẫn sai một chút mọi người ơi ai mình là người rồi, bị lại đây mình đúng một trăm phần trăm nè mình đúng một trăm phần trăm nè ai là người bị lại đúng mà ơ bạn oh. được một trăm phần trăm nè mới chín phần trăm bạn cao tôi bị lại oh no <laughs> rồi xong rồi tập trung tập trung tập trung quan sát tập trung quan sát đó mọi người thấy cái trò này nó kinh khủng chưa các bạn ok mọi người ơi Tôi rút kinh nghiệm cho mọi người này Tôi biết tại sao tôi sai rồi Đó là tôi mặc dù tôi xây đúng hình nhưng mà lệch vị trí Đúng lệch rồi ờ, đúng không? không được không được lệch vị trí nha Không được lệch vị trí đâu Lệch vị trí vẫn thua nha Cái trò này hơi bị khó đây trời Ok Không không cái này mình quan sát kỹ ấy, bạn ơi Mình nghĩ cái này mình sẽ đúng Yes Cái này cái này đúng rồi Ủa ừ. Perfect Ủa khoan Vẫn sai vị trí vẫn sai vị trí No no no no Như thế này Cố lên ơi Cố lên ơi như thế này hình như thế này à, một một bao một bao đúng rồi đấy bên kia thế này bên kia tương tự perfect perfect yeah xong rồi xong rồi rồi cai lệch rồi ai ơi oh my god đi nào ok bạn ơi rồi mọi người từ từ từ từ mọi người mọi người cứ bình tĩnh từ từ để cho nó tự đánh giá mọi người mọi người đừng có nói ok để xem có ai sẽ là người bị loại đây một trăm phần trăm đúng mấy bạn ơi <laughs> một trăm phần trăm nha bị lại rồi cái đòn bị lại đồ tạm biệt cay nhé ok ôi ờ. cái này khó nha một hai ba bốn năm một hai ba một hai ba ok ok phải đúng vị trí á mọi người cẩn thận sai vị trí á oh mọi người chết rồi chết rồi cái này khó không biết cái đúng hay không đây mình không biết cái đúng hay không đây mình phải cố gắng Mỗi người có kiểu xây khác nhau mà Có người xây miệng trước này Có người xây nguyên cái khuôn mặt trước như vịt này ừ, Lạ đấy Người ta xây xây nguyên cái khuôn mặt trước xong rồi phê ở đâu thì người ta sẽ sửa đấy sau trời để, Không đủ để cho khuôn mặt đó bạn À ừ hả Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mình ơi. mình mình bắt đầu quên quên rồi bạn ơi, mình bắt đầu quên quên rồi, không biết cái đúng không đây. Chết rồi, chết rồi. Ờ, chết rồi. Mắt nó sao ta chờ từ từ. Em bắt đầu quên quên rồi chị Ti. Mọi người ơi, ra lận đi. Rô rô rô xong rồi kìa, ra lận đi mọi người. Oh no Nửa cái mặt luôn chứ bị loại rồi Ồ oh, may quá may may may may may may Cái cái người bên kia bị loại chắc các bạn ơi Cái người bên kia mới xây được có nửa cái mặt Sao tôi bị loại nè Sao tôi bị loại nè <laughs> Rồi xong luôn Tội nghiệp Sammy đã bị loại ok Trời ơi Rồi Bốn người bốn người Ôi trái tim gì tôi Trái tim à rồi. Có lắc này, có lắc kìa, có lắc ở dưới kìa. Ồ. Không? Ừ. Ok ok, mình nhớ, mình nhớ, à, mình nhớ tìm, một tí rồi. Tim, tim. Ủa trái tim thì được quá. Thành vậy là Sammy ơi. Dạ, Sammy ơi, cổ vũ cho Phong đi Sam ơi, cổ vũ cho Phong đi. Cố lên Kim ơi, cố lên. Ok ok. Không phải tim cho tôi mà. Ok ok, Phong Phong sẽ cố gắng hết sức Cố lên, cố lên Phong, cố lên Phong Cố lên Dịch ơi, em biết là anh xây trái tim nó tặng em mà À không gì Cái gì vậy? Tôi sao Cái gì mà nghe thấy ghê vậy ba Ủa Khang sai rồi sai rồi Sai rồi đâu Hình như cái gì đó sai sai bạn ơi ờ, cái gì sai sai rồi cái gì sai Ô hoàn hảo Hoàn hảo rồi hoàn hảo rồi hoàn hảo rồi Vịt lại rồi Ôi cái trái tim Cái trái tim của ai mà nhìn nhìn giống cái quả thận vậy <laughs> ok bạn nhận được một trăm phần trăm chín mươi phần trăm rồi tơ Dịch đã bị loại Ok Tầm này một trăm phần trăm mới được giữ lại nha anh trai ừ, một trăm phần trăm là Bây giờ hiện tại là còn mèo simi, Mèo simi và Phong ừ. Cận và Siro bạn ơi Phong phong nhìn nhìn kỹ cái này cũng không, không khó lắm Không khó không khó không Ok ok Ok dễ dễ dễ, khó khổ lắm theo tỷ lệ theo, theo, tỷ lệ theo tỷ lệ theo tỷ lệ gì gì ra hình bánh canh vậy Oh my god, cái này là cái gì vậy mọi người? Từ từ. Rồi, chắc ông sim xây con cua hoàng đế rồi. Ồ thì nó là vậy mà Nó là cua hoàng đế mà Từ từ từ Đây ok ok Tập trung xe đèn đen Mình sẽ cua hoàng đế được hay vậy Mình sẽ xây anh, Mình sẽ có gắng xây anh Mình sẽ có thể Rô sẽ chuẩn nè Rô sẽ chuẩn nè Lên lên Phong lên một lóc nữa Ê Phong ơi cái cái màu tím lên lóc nha Rồi đi được quyền rồi đi được quyền rồi đi được quyền rồi Rồi chết rồi chết rồi chết rồi Đi được quyền rồi đi được quyền rồi đi được quyền rồi anh dạ. sai rồi <laughs> Cái này không ai đúng hết á Ủa xin này, đâu, đâu, đâu, có sim đúng, có sim đúng nè Em đúng, em đúng Mình hay Sido sẽ bị lại đây, mình hay Sido bị lại đây Tôi là 6% Sido bị lại Yeah Ok chúng ta chúng ta chúng ta Ok Bây giờ gần nhà tôi Ôi dễ dễ dễ cái này dễ cái này dễ Bây giờ còn Phong Cận và Mèo Simmy Vậy nè vậy nè Vậy chào anh trứng nè Nhớ kỹ, nhớ kỹ nha Rồi Bây giờ còn Phong Cận và mèo Simi bạn ơi Mình không thể nào để thua Simi được Em gái tôi và chị Tê, chị Tê, Phong Cận Simi ok ok cố lên sim ơi cố lên sim ơi cố sao ơi sao ai còn sim vậy không ai cổ vũ tôi hết bạn ơi tôi tôi tôi cổ vũ không yeah hoàn hảo perfect perfect perfect 14 giây nữa 14 giây nữa bố phạt các bạn ơi mình thắng rồi mình sai đi simi sai bốn ba hai một rồi xong luôn tôi biết ai thắng rồi bạn ơi tôi thắng rồi yeah. Dạ đi đừng quyền luôn rồi xin bị cấp lắm ok phong cận một trăm phần trăm oh hay quá phong cận chiến thắng mọi người yeah bùng à ok không có mối xăm của vũ phong tôi đó phong ôi em không cần ai cổ vũ hết chị à. em không cần ai cổ vũ hết sam cổ vũ em thôi là quá đủ rồi à mà biết lý do tại sao không cổ vũ mày rồi đó không ok ok bạn ơi thì bạn đã thấy trận đấu vừa rồi thì phong cận đã giành được chiến thắng bạn ơi bạn thấy phong gọi là có say hay không trời cũng may là pha cuối ông rô ổng ổng thua á bạn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 cả các thành viên của Hero Team luôn nha Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau Đừng quên tải Genshin Impact ra À đúng rồi Mấy bạn đừng quên tải Genshin Impact về chơi nha các bạn Ok <laughs> Bye bye